bạn học tiếng anh chưa tốt bạn quan sát là có phải trên cùng này các bấm biểu tượng dấu ba chấm cho mình ha kế tiếp chọn dịch này từ tiếng anh dịch từ tiếng anh sang tiếng việt nha thì ok đầu tiên nhất là mục mã mời mã thiện bạn sẽ đưa cho mình nha sau đó các bạn điền nhập số điện thoại của bạn vào này nhập số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc vào đây sau đó bạn tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa Kế tiếp nữa thì ở mục mã xác nhận các bạn nhập mã CAPTCHA phía bên phải vào nha. Cuối cùng các bạn nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo tài khoản TRX TRX hoàn toàn miễn phí 100% ha. Sau đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Ok, đây chính là giao diện trang chủ của app này. Các bạn quan sát này, là mình đã được nhận 7.000 TRX hoàn toàn miễn phí luôn nha. Và trẻ thêm ấy, là 7.000 TRX này hiện tại app chưa cho ta rút nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lướt vòng trang chủ xem như thế nào ha. Thì đây sẽ có rất nhiều các mục này, các bạn thấy quan sát thấy này là recharger tức là nạp tiền rồi withdraw tức là rút tiền team tức là đội nhóm nha rồi partner tức là đối tác này vân vân và mây mây nha thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn luôn ha ok kéo xuống tiếp này đây sẽ có exchange engine này đó rồi market performance là hiệu suất dữ liệu thị trường đấy hay là đây dữ liệu nền tảng cũng như là số người dùng đã tham gia hoạt động của app này ha và chỉ thêm ấy, là đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nạp tech vào để có thể kiếm tiền kiếm tech ha vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ các bạn truy cập vào mục home tức là trang chủ cho mình ha sau đó nhấn vào recharge này tức là nạp tiền này ok thì đây sẽ có hai tài khoản chúng ta thể nạp tiền nhá là tài khoản basic account và investment account basic account có nghĩa là tài khoản cơ bản còn investment account là tài khoản đầu tư nhá đó thì ở đây ví dụ mình nạp tiền vào tài khoản basic account này các bạn bấm chọn vào này thì bạn qua ra này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR nhá cũng như là địa chỉ ví tên của bạn mạng TLC20 trên app này ha. Các bạn nhấn vào copy link để tiến hành sao chép vị trí này, sau đó truy cập vào các ví tiền tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và mây mây nhá. Sau đó chuyển tiền đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ du nha. Ok thì đây là ví tiền điện tử Binance của mình Thì uh, ờ, chỉ thêm ấy, bạn nào chưa có tài khoản Binance Thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Khi bạn đăng ký qua link đó bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha thì ở giao diện trang chủ của Ireland các bạn nhấn mục ví cho mình ha kế tiếp chọn root này sau đó trên thanh tìm kiếm các bạn tiến hành tìm đồng TRX cho mình ha đó kế tiếp nhấn vào gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này ok tiếp theo ở mục địa chỉ các bạn tiến hành dán địa chỉ ví TRX trên app kia vào đây ha đó thì ở mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là Tron TRC 20 nha tiếp theo nữa ở mục số lượng các bạn tiến hành nhập số TRX các bạn muốn làm các bạn lưu ý nhá là ở trên Binance ấy, thì bạn nạp tối thiểu là 2 TRX nhưng trên app kia ấy, các bạn sẽ nạp tối thiểu là 5 TRX nhá ok ví dụ đây mình sẽ nạp là 20 TRX này ok sau đó thì bạn quan sát này là số tiền số TRX bạn nhận được ở trên app kia ấy, sẽ là 19 TRX nhá nghĩa là phí mạng nuôi đây là 1 TRX ha kế tiếp các bạn nhấn vào nút ở góc phải dưới cùng này sau đó chọn xác nhận ha Ok, sau khi nạp tiền xong rồi, các bạn quay trở lại app và nhấn vào mục Recharge Complete thực nha. Tức là chúng ta sẽ xác nhận hoàn thành rằng chúng ta đã nạp tiền rồi nha. Ok thì bạn quan sát này, các bạn nhấn mục My cho mình nha. Đó thì ở mục TRX Deposit Quantity này là mình đã nạp 19 TRX thành công vào app này rồi ha. Thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản của đối cho Thì sau khi nạp tiền xong rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền trên app này như thế ha. Các bạn nhấn mục trade này, tức là thương mại này, thì bạn quan sát này, ở đây có 5%, 5% nghĩa là sao ạ? Là các bạn sẽ nhận được 5% trên tổng số lượng các bạn đầu tư các bạn làm vào ha. Và cứ sau 24 giờ tức là một ngày các bạn sẽ rút tiền được một lần nha. Thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất, cách kiếm tiền chính ở trên năm này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền thứ hai nha. Các bạn nhấn mục invest này, tức là đầu tư này. À thì mục này là Kamisun tức là sắp ra mắt các bạn nha. Rồi tiếp theo nữa là mục share tức là chia sẻ link này thì ok các bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR của bạn cũng như là đường link giới thiệu nha các bạn nhấn vào copy link để tiến hành sao chép đường link giới thiệu này và gửi đường link này đến bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên cộng nhóm như nhóm Facebook nhóm Zalo rồi nhóm Telegram vân vân và mời mời nha khi người đăng ký qua link của bạn cũng như là nhập mã mời của bạn thì bạn sẽ được hoa hồng nha và đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng đẹp nha các bạn quay trở lại mục home này tức là trang chủ này sau đó các bạn nhấn vào mục team tức là đội nhóm nha thì bạn quan sát này ở đây sẽ có level 1 level 2 và level 3 nhá tức là cấp độ 1 cấp độ 2 và cấp độ 3 đấy thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trang này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta rút tiền trang này như thế nào rồi các bạn truy cập lại vào mục home tức là trang chủ cho mình này sau nhấn vào withdraw tức là rút tiền nhá ok thì đây sẽ có 3 tài khoản chúng ta có thể rút tiền nhá là tài khoản basic account promotion account và keep account nhá basic account là tài khoản cơ bản promotion account là tài khoản quảng cáo nhá cũng như là keep account là tài khoản quà tặng đấy rồi đây mình rút tiền qua tài khoản với dự cao này, đây là tài khoản cơ bản này. Các bạn quan sát này, ở mục Daily Withdrawal Limit, tức là giới hạn rút tiền hàng ngày của chúng ta nhá. Ở đây là 0,95 TRX nha. Ok thì đầu tiên ở mục Withdrawal Address, tức là địa chỉ rút tiền. Các bạn tiến hành dán địa chỉ ví TRX bạn trên các sàn hoặc ví tiền tử như Binance, Tronet rồi Onet nha. Rồi đây mình sẽ dán địa chỉ ví TRX của mình trên ví Binance này. Sau đó kế tiếp ở mục Withdrawal Limit, đó thì mình sẽ nhập số tiền mình muốn rút này. Thì ở đây mình có thể rút tối đa là 0,95 TRX nha. 0,95 này tiếp nữa ở mục security code tức là mã xác nhận đấy các bạn sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản nha kế tiếp nữa ở mục verification code thì bạn nhập mã captcha ở phía phải vào nha đó và cuối cùng các bạn nhấn vào submit để tiến hành rút tiền này ok thiếu này sẽ thông báo là success tức là các bạn đã rút tiền thành công rồi ha đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền xem Telex của mình đã được cộng hay chưa ha thì bạn cũng có thể quan sát thấy này là mình đã được nhận 0,95 TX thành công rồi nha các bạn thể bấm vào để xem thông tin chi tiết này đó sẽ có số TX mình nhận được này cũng như là mạng lưới này rồi ví nạp tiền cũng là địa chỉ hạn rồi thời gian tiền về này các bạn có thể quan sát thời hạn ok thì đó là cách rút tiền cho này cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi đúng chưa ạ thì như vậy là Hoàng Giang Xe đã chia sẻ, giới thiệu cũng như review cho bạn app kiếm coi này.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 Hoàng sẽ chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe. Bye bye. Xin chào.